nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh ha giá con thành kính lãnh lễ chư tôn đức vừa quan lâm đạo đạo tràng con thành kính lãnh lễ ngài trị siêu vừa quan lâm vào đạo tràng dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết được tín hiệu Nam Mô Bích Tha Giá Như Pháp Kính Mời Đạo Tràng Cùng với Như Pháp Lắng Tâm Thanh Tịnh Cùng Thỉnh Pháp Sư Trước khi Đạo Tràng chúng ta được Ngài Hòa Thượng Tệ Siêu giảng dạy hai bài học ngày hôm nay nam mô bích tha giá nam mô tham ma giá nam mô sanh kha giá nam mô ta sa A Ra bhagavato arahato samma Ta sa nam mô ta sa A Ra bhagavato arahato samma Ta sa nam mô Ta sa bhagavato arahato samma sambuddhasa hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh na nghiệp bận bề nặng gánh lo toan ít khi tâm trì rảnh răng à, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều nghe chánh pháp như người được ngọc a nghe pháp nhiều chư phật gợi khen phước sanh trí tuệ vô biên a đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng Thịnh Pháp Sư Đăng Đàn Thuyết Giáo A Quỷ nơi đây tâm đạo tinh thành Ngưỡng mong chánh Pháp thịnh hành Ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành như nay năm mươi bích hai giá và dạ, trước khi chúng con thỉnh ngài con xin phép được đọc phần chánh văn và dạ, cảm ơn à, minh quá thanh á đã cho bài học kinh tiểu bộ khuất tha cá Ca giá ichi vút ta cá chương ba chương ba pháp phẩm ba bài bảy hai la mã Điều này được Thể Tâm nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. <coughs> Này các tỳ kheo có ba sức ly giới này Thế nào là ba sự xuất ly này khỏi các dục Tức là viễn ly Sự xuất ly này khỏi các sắc Tức là vô sắc sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu được làm ra được duyên khởi là sự xuất ly cái ấy này các tỳ kheo có ba xuất ly giới này thế tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây điều này được nói đến biết được xuất ly dục vượt qua được các sắc tình trị tất cả hành luôn luôn cảm diệt tình Tỳ kheo ấy thấy chánh từ đẩy chính nợ đây Vì ấy được giải thoát Thắng trí được viên thành Sống nếp sống an tịnh Vì ấy sống như vậy Thật sự là ứng sĩ đã vượt khỏi các ách Ý nghĩa này được thể Tôn nói đến Và tôi đã được nghe Bài 73 La Mã Điều này đã được thể Tôn nói đến Đã được Bậc A-La-Hán nói đến Và tôi đã được nghe này các tỳ kheo các pháp vô sắc an tịnh tốt hơn các sắc pháp Đoạn diệt an tịnh tốt hơn các pháp vô sắc Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này Ở đây điều này được nói đến Chúng sanh đi đến sắc Có chúng trú vô sắc Không quán tri đoạn diệt Họ đi đến tái sanh Những ai liệu tri sắc không an trụ vô sắc chính trong sự đoạn diệt họ đạt được giải thoát các hạng người như vậy họ bỏ rơi thần chết về thân cảm xúc được bất tử không sanh y sanh y được xả ly chứng được không lậu hoặc vì chánh đẳng chánh giác thuyết giảng về con đường con đường không sầu muộn con đường không cấu ế ý nghĩa này được thể tông nói đến và tôi đã được nghe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 nó vô một thời nha thì xin cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ kính chào thượng tọa minh hạnh đức tuệ đức thân chào tất cả quý tu nữ và quý phật tử hôm nay chúng ta học qua ờ, hai bài vì có cái sự liên đới với nhau trong cái ý nghĩa và trước tiên là chúng ta nói đến cái bài bài 72 sức ly giới chữ tha tú tha tu vô lượng số nhiều tiso Hattuyo tức là ba giới chữ giới chữ tha túc ở đây nó có nghĩa là lĩnh vực hay là bản chất chữ uh, Nisaraniya Nisaraniya Thatuyo gọi là xuất ly giới tức là cái tính chất xuất ly có ba cái tính chất xuất ly là một người ờ, tu tập chúng ta phải biết ba cái sự xuất ly này vì ờ, khi mà chúng ta tu tập chúng ta cần phải hiểu rằng là có những cái mà chúng ta phải ra khỏi chúng ta mới không còn bị lẫn quẩn ở trong cái sự khổ đau như một người họ biết tu đài cái lúc đầu thì họ bị giam cầm ở trong một cái phòng kính tối tăm ước muốn rằng làm sao để không còn bị giam cầm trong cái cảnh tâm tối mà được ra ngoài ánh sáng dầu cho có khổ sai làm việc khổ sai cực nhọc nhưng mà thấy được ánh sáng mặt trời thì cái đó cũng là hay rồi cho nên cái sự xuất ly thứ nhất của họ đó là làm sao xuất ly khỏi cái ngục tối ra ngoài là việc khổ sai dầu cho nó vất vả có thể là bị đánh đập nhưng mà nó vẫn khỏe hơn thoải mái hơn là ở trong cái phòng tối nhưng rồi ờ, một thời gian sau người đó tội nhân đó tù nhân đó họ thấy rằng ra ngoài khổ sai dưới cái sự cai ờ, quản hà khắc của những tên cai ngục giữa những người làm việc ở trong cái trại giam luôn luôn có cái sự kiểm soát quản lý họ bữa nay lùa cái nhóm người đó đi đến chỗ này làm việc thì đi đến chỗ kia làm việc thì người thì tội nhân họ nhận thức rằng là dù ta được thấy ánh sáng dù ta được hoạt động cái chân nhưng mà vẫn còn trong cái sự quản lý thì như vậy họ cố gắng làm sao làm việc thật tốt để sau này họ không phải làm việc nữa họ chỉ quản lý kiểm soát những cái tù nhân mới thôi họ là những tù nhân cũ họ thoát khỏi cái cảnh khổ sai đó là cái sự xuất ly thứ hai rồi một thời gian sau nữa những tù nhân này họ suy nghĩ cho dù bây giờ ta không khổ sai không còn bị khổ sai nữa nhưng mà vẫn còn ở trong cái khuôn khổ của nhà tù phải lo cai quản phải lo quản giáo những cái tù nhân mới đi đến thật là phiền toái cho nên cái ước ao của họ là làm sao mãn hạn tù để họ được họ trả tự do trở về với cái cuộc sống đời thường của xã hội thì như vậy đó là cái sự xuất ly thứ ba của họ ví dụ đó như thế nào thì ở đây chúng tôi cần phải hiểu rằng là chúng sinh còn bị ràng buộc chi phối bởi các dục sắc thịnh hương vị xúc như vậy thì à, nó cũng có cái sự nguy hiểm của nó dầu cho các dục có thể là hấp dẫn đó nhưng mà tài sắc lợi danh nó cũng làm cho con người khốn đốn đau khổ cho nên họ quyết định là họ tu tập thiền sắc giới họ tu tập thiền cho đến khi mà họ ly dục ly bất thiện pháp và trước và trú thiền sắc giới sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền nói theo diệu pháp thì ngũ thiền thì cái sự xuất ly đó đó được gọi là kama nó bê tăng nisaranang và đi đằng nekhamang tức là sự xuất ly khỏi các dục đó chính là ly dục recommend recommend khi một người chứng được thiền xuất giới họ cảm hưởng được hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh họ cảm thấy hạnh phúc đầy an lạc này nó thoải mái hơn là chỉ là đối với cách dùng. cho nên cái sự xuất ly thứ nhất nó gọi là nét khâm mắt cái chi pháp của chúng ta là nét khâm mắt cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng chữ lý thâm bát ở đây đó là chỉ cho cái trạng thái ly dục tức là ly xuất ly khỏi các dục lạc người tu đạt đến cái sự xuất ly thứ nhất thì cái sự hạnh phúc đó là cái sự hạnh phúc phi vật chất chúng ta đọc ở trong bài kinh trung bộ người kinh nói về nội khổ quẩn lúc đó ma khẩn thác ma hà đức khắc khẩn thác số tắc trong trung bộ kinh thì chúng ta sẽ biết dục lạc ngũ trần nó có vị ngọt nhưng đồng thời nó cũng có cái sự nguy hiểm con người ta vì à, tranh danh đoạt lợi vì phải nô lệ cho cái đồng tiền nô lệ cho cái vật chất nô lệ cho để thị dục sắc thinh khí vị xúc mà phải có cái sự đau khổ chém giết lẫn nhau tàn hại lẫn nhau tranh đóng lẫn nhau tạo ra những cái ác pháp những cái ác bất thiện pháp những cái ác nghiệp bất thiện nghiệp để rồi phải tái sinh vào những cảnh giới khổ đau trong tương lai cho nên bậc trí thổ xưa khi họ đã chán cái dục lạc cũ trần thì họ liền từ bỏ gia đình sống không gia đình họ làm vị ẩn sĩ ý sĩ ở trong rừng sâu và tu tập thiền định họ chứng được các thiền sắc giới rồi sau khi mệnh trung họ được tái sanh về cảnh phạm thiên sắc giới ở đây chúng ta cần phải hiểu được cái sự xuất ly thứ nhất là như vậy ở trong bài đấy thưa quý vị ở trong bài dịch của chúng ta nói này các tỳ kheo có ba xuất ly giới này thế nào là ba sự xuất ly này khỏi các dục tức là viễn ly cái mặt phân như thế đó khiến cho chúng ta khó hiểu cho nên khi mà chúng ta đọc thẳng vào ở trong văn bản Bali thì chúng ta rất là dễ hiểu bây giờ chúng ta nói đến cái sự xuất ly thứ hai sự xuất ly thứ hai đó gọi là rupa namme tăng nisaranang yadidang arupang Luba ở đây đó ám chỉ cho thiền sắc giới ám chỉ cho thiền sắc giới theo trong chúng giải thế thượng quyền ở đây à, chúng ta cần phải hiểu cái chữ rupa nếu mà chúng ta rupa năng cái cái chữ ờ, rupa ờ, rupa nó mê tăng đó chúng ta phải tách ra rupa năng e tăng e tăng nisarnang rupa năng rupa năng tức là xài ờ, chỉ định các số nhiều cách thứ tư rupa rupa sa rupa năng vì sao xài chữ rupa năng bởi vì xài chữ năng tức là xuất ly khỏi tức là sự xuất ly các sắc thì các sắc ở đây chúng ta phải nói là sự xuất ly các thiền sắc giới các thiền sắc giới thưa quý vị trong cái pháp đáo đại Mahakata Thamma đó cái pháp đáo đại nó gồm có 15 tâm sắc giới trong đó có bốn thiện có năm thiện sắc giới năm quả sắc giới và năm tố sắc giới cái thiền sắc giới này mặc dù ly dục ly bất thiện pháp mới chứng đạt được nhưng mà cái thiền sắc giới đó đối với các cái bậc thiền trí vẫn xem còn cái sự chi phối bởi vì đó là cái thiền mà tu tập và tu chứng với cái đề mục sắc pháp đề mục còn liên hệ vật chất thí dụ như đất nước lửa gió màu xanh màu vàng màu đỏ màu trắng hư không ánh sáng là còn bị chi phối cái đó cho nên thấy là cái sự khổ ly dục tức là xuất ly khỏi các dụng giống như một tù nhân họ xuất ly họ được ra khỏi cái ngục tối không còn bị giam cầm trong ngục tối họ bước ra ngoài ánh sáng nhưng mà vì họ ra ngoài họ phải lao động khổ sai dưới cái sự giám sát kiểm soát sự chửi mắng sự đánh đập của những người quản giáo nếu như họ mệt mỏi họ làm việc mệt mỏi mà họ ngồi nghỉ cũng bị đánh nữa thưa quý vị cho nên các cái bậc thiền trí thêm xem cái thiền sắc giới đó vẫn còn là một cái sự phiền toái chính vì chỗ đó cho nên ở trong 10 thì một biến xứ sinh à, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không và ánh sáng vị đó mới lý hư không lúc đầu hư không bị giới hạn Parichana Parichana Kasa Kaso Parichana Kaso Parichana Kaso tức là hư không còn bị giới hạn giới hạn qua cái lỗ trống của cái cửa sổ hay là cái lỗ trống do mái nhà bị lùng vân vân họ nhìn vào cái lỗ trống đó mà họ niệm akaso akaso akaso hư không hư không họ chú tâm vào cái cái không gian đó cái khoảng trống đó rồi họ chứng thì sắc giới nhưng bây giờ thì à, muốn thoát khỏi sắc giới muốn thoát muốn vượt qua thì sắc giới thì sao đây tức là đầu tiên vị đó phải đi cái ngõ là lấy cũng lấy cái đề mục hư không nhưng mà hư hư không đó là anupachana anupachana akaso tức là lấy cái hư không không bị giới hạn tức vị đó tưởng tượng ở trong đầu thôi akaso ananto akaso ananto ananto là không có giới hạn vị đó mới suy xét không phải mở mắt nhìn cái khoảng trống qua cái ô cửa sổ bị giới hạn trong cái khung cửa mà vị đó nhắm mắt lại vị đó tưởng tượng ra cái hư không bao la ở đâu cũng có không khí ở đâu có không khí thì ở đó có hư không cái đó gọi là akaso cho nên vị đó cứ akaso ananto và đến khi mà chứng đệ nhất thiền vô sắc thì gọi là không vô biên xứ akasa nancha yatana về để chứng được thiền không vô vi xứ kể từ đây vị hành giả đã vượt khỏi thì sắc giới đã vượt khỏi thì sắc giới chúng ví dụ giống như là chúng ta đi uh, trên thuyền và nếu mà chúng ta còn phải dịnh cái bè thuyền hay là chúng ta vịnh ở đâu đó để sợ nó nghi ngã bởi do sống do sống nó làm cho trao đảo con thuyền thì như vậy mình ờ, sẽ bị sai sống cho đến khi nào mà chiếc thuyền mà nó đi ở trên mặt sông hay mặt mặt biển mà yên lặng sóng gió lúc bây giờ mình ngồi một cách thoải mái là khỏi phải dựa vào đâu hết khỏi phải vịnh vịnh vào đâu hết thì như vậy mới xem như là cái chuyến đi thoải mái người mà tu tập thiền đó cho đến khi nào mà vị đó bỏ được cái khái niệm đề mục dựa trên sắc pháp vật chất là chẳng là thiền không vô vi xứ rồi thức vô vi xứ rồi vô sở hữu xứ rồi phi tưởng như vi tưởng xứ thì như vậy đến cái giai đoạn này gọi arupa arupa tức là chỉ cho cách lượng thiền vô xúc cái mà vị hành giả đạt đến cái tầng thiền vô sắc arupa thì đó là vì để xuất ly khỏi các sắc các thiền vô sắc những arupang á arupang là thiền vô sắc trong cái từ ngữ Bali đó thì quý vị phải hiểu mỗi một cái khác nhau thí dụ arupa arupa arupa cũng từ vô nhưng mà vô sắc đó là chỉ cho đề mục vô sắc hay là cái cõi vô sắc nhưng mà nói arupa arupa và chia ngữ cách thì arupang tức là ám chỉ cho bốn thiền vô sắc Vedidhanaripa tức là thì vô sắc cho nên cái thứ hai gọi là rupa nó bê tăng ở yadidang aripang đến cái sự xuất ly này đó cũng giống như một tù nhân họ xuất ly khỏi cái tình trạng bị lao động khổ sai họ trở thành một cái người ờ, kiểm soát quản quản giáo những tù nhân mới thôi họ cầm cái roi họ đi tới đi lui để mà kiểm soát mấy người đó thôi cho họ không cần phải khổ sai nữa thì như vậy họ đạt đến cái đỉnh này đạt đến cái vị trí này được gọi là sự xuất ly khỏi khổ sai giống như là cái sự xuất ly khỏi thiền thì sắc giới vậy đó rồi thưa quý vị cho dù sao sao cái câu của ờ, đạo hữu Sài Gòn mưa nắng ghi sai Đạt nếu tuần thì vô sắc thì bị đó là xuất ly khỏi vô sắc là sao? Không phải. Đạt đến tầng thiền vô sắc thì gọi là xuất ly khỏi thiền sắc khỏi thiền sở thì vô sinh nếu đạt đến thì vô sinh thì xuất ly khỏi thiền sắc giới chứ không phải thì vô sắc chứ không phải xuất ly khỏi vô sắc đâu chúng ta nhớ gì khi nãy đến giờ thì chỉ giảng là giảng chữ Aripang là thiền vô sắc mà đạt đến cái tầng thiền đó đó đạt đến Aripang là xuất ly khỏi các sắc ರೂಪಾನಂಗ್ಲಿ ಸರ್ಣ và cái chữ khổ sai đó chữ sai là sai y ngắn chúng ta nhớ chữ sai y ngắn s a y ngắn chứ không phải y dài y dài là sai rượu giờ thưa quý vị cho đến cái sự xuất ly thứ ba cái sự xuất ly thứ ba này mới là quan trọng oh, ngày quên nói chính hả như vậy chắc có lẽ là phật tử ờ, sài gòn mưa nắng ở đi ra ngoài hả ra nước ngoài định cư quý vị biết là vì chúng tôi nhé cái công việc của chúng tôi là dịch kinh soạn sách và dạy học cho nên ờ, chữ nghĩa chính tả này kia nó phải chuẩn mới được chứ không thể nào mà nó sai sót cho nên mỗi khi mà nhắc thì các phật tử chúng ta nên quan hỷ nhưng mình chúng tôi trở lại cái vấn đề là ở đây thưa quý vị dù cho thiền sắc là xuất ly khỏi dục dù cho thiền vô sắc là xuất ly khỏi thiền sắc giới nhưng mà thiền sắc và thiền vô sắc vẫn còn nằm ở trong cái pháp hiệp thế lục giác nằm ở trong pháp hiện thế tức là vẫn còn bị sanh tử luân hồi muốn vì đắc được thiền vô sắc á, thì sau khi mệnh chung sẽ sanh về bốn cõi vô sắc là cõi không vô biên xứ cõi phạm thiên vô thất vô biên xứ cõi phạm thiên vô tưởng xứ và cõi phạm thiên phi tưởng phi phi tưởng xứ và sinh về bốn cõi này thưa quý vị không có sung sướng gì đâu đức phật dạy rằng là trên bốn cõi đó, đó mặc dù không có sự khổ ải như khổ dục của chúng ta nhưng mà có điều tuổi thọ dài quá rồi lại thêm nữa là trên đó chỉ có tư tưởng chỉ có bốn dinh quẩn chứ không có sắc quẩn tức là không có sắc thân do đó ở trên cõi trời vô sắc cái cõi vọng thiên vô sắc thì mình khó tu lắm mình cứ ừ. nằm ở đó chờ hoài chờ cho đến cái quả đất này mà nó thành trụ hoại không thành trụ hoại không thành trụ hoại không cho đến hai ngàn cái quả đất thành trụ hoại không hoặc bốn ngàn hoặc tám ngàn hoặc 16 ngàn hoặc là nhiều hơn nữa cho đến 86 ngàn 84 ờ, ngàn quả đất thì như vậy thì quý vị thấy là miên man và chính vì chỗ đó đó khi Đức Thế Tôn ngày vừa giác ngộ ngài suy nghĩ sau khi ngài nhận lời của Phạm Thiên Sampati để đi thuyết pháp độ đời ngài nghĩ rằng bây giờ ta thuyết cái giáo lý cao siêu này thuyết cho ai đầu tiên đây ai sẽ lãnh hội được thì ngài nhớ đến hai vị đạo sĩ Alara của Đa Cá là những vị đạo sĩ đã tổ chức được thiền vô sử xứ phi tưởng phi tưởng xứ là những bậc có trí tuệ nhưng mà khi đó đó thì chư thiên báo cho biết rằng là đạo sĩ Alara đã tịch đã qua đời cách đây à, nửa tháng còn đạo sĩ của Đa Cá thì mới có qua đời cách đây một tuần thì Đức Phật ngài nếu rằng ngài suy nghĩ rằng thật là mất mát lớn cho đạo sĩ Alara mất mát lớn cho đạo sĩ Udaka bởi vì sanh ở cổ đó thưa quý vị gọi là không có không có cơ hội để mà nghe pháp của bậc chánh đẳng chánh giác không thể thực hành phát một chánh đẳng giác để đưa đến giải thoát được cho nên nói tóm lại là cái thiền vô sắc nó cũng còn cái sự khổ đương hồi cho nên bây giờ chúng ta phải tu tập làm sao mà xuất ly khỏi xuất ly khỏi cái sự luân hồi sanh tử gọi là xuất ly khỏi các các hành tức là niết bàn á làm sao phải niết bàn khi đạt đến niết bàn á tức là sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu cái gì được làm ra cái gì được duyên khởi <laughs> bây giờ các phật tử chúng ta chú ý cái chỗ này để sự tra và ly lại sẽ đọc cho quý vị nghe Yang khô bá nát kinh chí phù tăng sang cật tăng và tích chá sự mức bản năng ni rô thô tát sát ni sà năng tiêu chí cái gì phu tăng là hình thành sinh khắc tăng là hữu vi là tức là danh sách ngũ quẩn đấy thưa quý vị tích chết sấm năng tức là y tương sinh tức là bánh xe luân hồi nó vô minh duyên hành hành định thức thức duyên sắc duyên sắc lục nhập lục nhập duyên xúc xúc duyên thọ thọ duyên ái ái thủ thủ duyên hữu hữu duyên sanh sanh duyên lão tử sầu vi khổ u ai thập vị nhân duyên đó gọi là tích vatichat năng mà khi còn vô minh thì avijja pachaya sankhara vô minh nó duyên hành rồi sankhara pachaya nguyên nha năng hành duyên thức cứ là phiền não luân nó duyên cho nghiệp luân nghiệp luân hồi nghiệp luân hồi duyên cho quả luân hồi cứ như thế cho đến khi nào nero thác avijja avijja cha nero thác nero thô đoạn diệt vô minh thì hành không có hễ vô minh diệt thì hành diệt mà hành diệt thì thức diệt thức diệt thì danh sắc diệt danh sắc diệt thì lục nhập diệt lục nhập đoạn diệt thì xúc diệt xúc diệt thọ diệt thọ diệt ái diệt ái diệt thì hữu diệt do hữu diệt nên sanh mới diệt mà sự sự sinh đoạn diệt á, thì cái sự già chết sầu vì khổ u não toàn bộ khổ quẩn này nó mới được đoạn diệt và Nirotha ở đây là chỉ cho Niết Bàn chỉ cho Niết Bàn như vậy thì nó tóm lại sự đoạn diệt Niết Bàn là cái sự chấm dứt bẻ gãy bánh xe sanh tử luân chấm dứt cái sự hiện hữu chấm dứt pháp hữu vi không còn cái sự tái sanh nữa thì cái đó được gọi là cái sự xuất ly thứ ba sự xuất ly thứ ba cho nên khi mà chúng ta tu tập hiểu cái này chúng ta tu tập thì trước tiên hồi nhỏ đến lớn thì chúng ta mê đắm theo tài sắc lợi danh sắc đẹp thứ hay mùi thơm vị ngon xúc lạc chúng ta lo nô lệ cho đồng tiền lo vật chất thế chúng ta khổ quá cái chúng ta bắt đầu nghĩ đến cái việc phải tu thiền thì bây giờ tạm thời là chúng ta tu thiền sắc giới để để hưởng được cái cái hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh cái đó mà khi đạt chứng đạt được cái thiền vô sắc ở ờ, thiền sắc giới rồi đó chúng ta phải nhanh chóng làm sao để vượt qua cái thiền sắc giới này bằng cách là chúng ta chứng thiền vô sắc nhưng mà hiểu chứng thiền vô sắc rồi á chúng ta không nên đứng nhiễm ở trong cái thiền vô sắc đó mà chúng ta nghĩ đến là cái này nó chưa phải chấm dứt luân hồi chúng ta cần phải viễn ly khỏi các khỏi các pháp hữu vi xuất ly khỏi các pháp hữu vi tức là đoạn diệt pháp hữu vi là xuất ly các pháp hữu vi nó chính là lúc mà quả niết bàn khi mà vô dư ý niết bàn thì mới thật sự hoàn toàn thoát khỏi cái sự luân hồi thoát khỏi các phá huy thoát khỏi cái thân ngũ quẩn khổ đau này đó chúng ta tu tập thì ở trong ba cái xuất ly giới đó giải đến trường đó thì chắc có lẽ phật tử chúng ta hiểu rồi cố gắng chúng ta hiểu bởi vì nếu mà nghe pháp mà chúng ta không hiểu được đó thì làm sao chúng ta thực hành được chúng ta tu tập đến nơi đến chốn được cho nên chúng ta cố gắng thì bây giờ trong cái bài kinh 73 ờ, đó cái bài kinh 73 cũng nói đến ba cái điều này nhưng mà Đức Phật này so sánh đức phật ngài so sánh ở đây thưa quý vị chữ sanh tác tà chữ sanh tác tức là an tịnh chữ tà là một triết lý ngữ khi nó ghép với một cái tỉnh từ thì nó chỉ cái sự so sánh hơn ở trong tiếng Bali cũng giống như trong tiếng Anh vậy trong tiếng Anh thì nó có sự so sánh hơn so sánh tuyệt đối khi mà chúng ta nói đen đen hơn rất đen lạc hơn an lạc cái cái so sánh hơn nó gì cho nên chữ santatara ở đây đó thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây nếu mình nói cho đủ ba chi pháp đó phải nói như thế này không á cái sự liên dục quá thì nó hạnh phúc hơn dục lạc ngũ trần an lạc hơn dục lạc ngũ trần nhưng mà cái sự xuất ly khỏi các sắc tức là đắc được thiền vô sắc thì cái này là an tịnh hơn thiền vô sắc an tịnh hơn cái thiền sức giới nhưng mà chưa nữa khi nào mà đạt được cái trạng thái nirotha nirotho tức là đoạn diệt các hành đó đoạn diệt các pháp hữu vi đoạn diệt sanh tử luân hồi đạt đoạn diệt luôn cả cái thiền vô sắc đó, thì cái đó nó mới là an tịnh hơn nhưng mà nói cách để cho các vị hiểu thì ở đây chúng ta có ba cái sự nhập thiền có ba là có ba cái sự an tịnh do do thiền nhập khi mà nhập thiền sắc giới ly dục ly bất thiện pháp chính và trú sơ thiền nhị thiền tâm thiền tự thiền ngũ thiền đấy để nó an tịnh hơn là ngũ dục khi mình nhập thiền vô sắc thì an tịnh hơn santa tara santa tara hơn thì sắc giới và khi mà nhập diệt thọ tưởng định đó gọi là sanya vedika nirodha nhập về tỏ tự định nó an tịnh hơn cả nhập thiền sắc giới nữa cho nên khi mà muốn nhập diệt thọ tưởng định thì phải đạt đến quả vị a la hán hoặc anaham mới nhập diệt thọ tưởng định được cho nên chúng ta có ba cái sự so sánh có ba cái sự so sánh hơn giữa cái sự an tịnh nhưng mà bây giờ đó trong cái thời buổi này thì người phật tử chúng ta khó có thể đạt cái sự an tịnh do chứng chứng về nhập thiền chứng về trú thiền sắc giới đừng nói chi là chứng trú thiền vô sắc giới hay là chứng và trú thiền diệt thọ tưởng định khó lắm thưa quý vị thôi thì bây giờ người phật tử chúng ta tìm cái sự an lạc ở trong cái thiện pháp cũng được an lạc trong thiện pháp là như thế nào thay vì cái sự tham muốn sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc chúng ta tu tập làm sao để thiểu dục tri túc Tất có sự ham muốn và chúng ta sống biết đủ Như vậy là tốt rồi Chúng ta tu tập tâm từ Để chúng ta xuất ly khỏi cái tâm sân Thì như vậy cái sự xuất ly đó cũng là an lạc rồi tu tập tâm bi để chúng ta xuất ly khỏi cái sự não hại với hiên xa sống không có thù hận không có oán ghét không có mưu này kế kia để hại người thì như vậy chúng ta đã đạt lạc rồi tu tập tâm hỷ mudita để chúng ta dứt bỏ được xuất ly khỏi cái tâm ganh tị tật đố cái đó là hạnh phúc rồi tu tập tâm xã để chúng ta không có cái sự tham cầu dính mắc không có sự cố chấp như vậy là cũng đủ rồi cũng tốt thú vị chúng ta giữ giới để mà chúng ta ngăn các ác hạnh về thân về khẩu về ý để chúng ta sống có sự an lạc chúng ta bố thí xả tài để chúng ta dứt bỏ được cái lòng bỏng sẻn keo kiết thì cái đó cũng là một cái sự an lạc cái đó là hạnh phúc của thiện của thiện pháp chúng ta sống bằng hạnh phúc của thiện pháp như vậy cũng tốt rồi thưa vị tối thiểu người phật tử chúng ta phải sống bằng cái sự gọi là anh anh xuất xuất khô tức là chúng ta phải sống làm sao để chúng ta đạt được cái sự an lạc vô tội an lạc không lỗi lầm chúng tôi tìm cái sự an lạc hạnh phúc ở trong dục lạc sắc đẹp tiếng hai mùi thơm vị ngon xúc lạc cái đó là có có có lỗi có tội nhưng mà chúng ta tìm cái sự an lạc trong thiện pháp thì cái đó là không có tội rồi cho đến một ngày kia đó chúng ta mới bắt đầu tiến bộ hơn là chúng ta xuất ly khỏi các dục chứng nhập thiền sắc giới rồi sức ly khỏi các sắc là chứng những thiền vô sắc xuất ly khỏi các pháp hữu vi là chúng ta chứng nhập thiền diệt thọ tưởng định chấm dứt sanh tử luân hồi cái đó mới là mục đích tối cao mục đích tối hậu của người phật tử chúng ta tu tập thì trong hai bài kinh này ý nghĩa là như vậy thưa quý vị sư mong rằng là với cái lời trình bày giải thích này các phật tử chúng ta sẽ hiểu và cố gắng nương theo đó tu tập những cái bài kinh ở trong ý kiến của tất cả trong như tiền thuyết bài kinh đó rất quan trọng thưa vị đơn giản nhưng mà quan trọng lắm cho nên các vị phải học phải nhớ để chúng ta biết và tu tập bây giờ thì à, chúng ta đã hết giờ rồi nên chúng tôi xin à, kết thúc bài giảng hôm nay ở đây tuần sau chúng ta sẽ học cái bài 74 nói về ma hạng con trai <laughs> đó, bài kinh này cũng rất rắc rối lắm <laughs> cho nên các phật tử chúng ta thôi kệ bữa nay học như vậy đi rồi tuần sau thì chúng ta sẽ học tiếp những bài khác bây giờ xin kính thỉnh thượng tọa minh hạnh quan hỷ chúc phúc phương cho rùm nhanh để chúng ta chuẩn bị sang rùm à, Bhagavato Sapamangalang Rakhantu Sapade Uttasapa Buddha Nupha Vena Sada Aswate Vavantu Te Bhagavato Sapamangalang Rakhantu Sapade Uttasapa Dhamma Nupha Vena Sada Aswate Vavantu Te Bhagavato Sapamangalang Rakhantu Sapade Uttasapa Sangha Nupha Vena Sada Aswate Vavantu Te Tất cả hạnh anh có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người do nhờ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 Phương tòa minh hạnh đại đức trời đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp và chúng con kính tri ân chư đại tăng kính mời quý phật tử cùng cảm dân hồi hướng gia đề qua ta santi viha ra qua si ni thu bê ga re bồ thi ga re ta hin ta hin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 Sappana Puta Sukhita Pawan Tu Te Chà La Bu <coughs> Pi Cha da sampawa Sam Pa Hoa Sam Se Đa Cha Ta A Tha Ca Ni Ya Ni Căng Ba Tiết Cha Te Sắp Pe Pi Đúc Kha Tu Sang Yang Tha Tu Chi Răng Sa Tăng Thẩm Mô ธรรมาธาราจะพูดกาลาสังโฆโหตุสามัคโกวะอาทายาจาหิตายาจาอัมเหราคันตุสัพธรรมโมสัพเปปิธรรมาจารีโนวุธิมสัมปะพุนิยามาธรรมาริยปาเวดีเต và dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng kính cảm ơn quý phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp kính mời quý phật tử ngày mai vào lúc 17 giờ 30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp kính chào tạm biệt cảm ơn xin xuống thank you